đó, thì à, với những bộ hột khác thì à, tay con hoặc là thầy thợ cũng có thể nhìn cái thế lắc hoặc là cái tay của anh em để à, đoán được bên trong nó sẽ về tài hay là xỉu đó, tỷ lệ rất là cao và rất là nhiều anh em làm cái đi lắc thua tha thì cái bộ hột ngày hôm nay dành cho anh em để cho anh em đi lắc cái bộ hột này khi anh em lắc một cách bình thường thì cái bộ hột này sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ là 5 năm chén tài chén xỉu đó và cái bộ hột này kết hợp thêm cái cách lắp độc quyền của bên cơ sở bên tôi ấy, thì anh em cũng có thể lắp cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em này và nó giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em khi anh em lắp và khi anh em mua cái bộ hột này thì à, bên cơ sở bên chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắp giữ tài giữ xỉu lắp hột đi theo ý muốn anh em nhé thì ở trên video này tôi sẽ không tiện chia sẻ cho anh em cái bộ này hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé nên là anh em cực kỳ là yên tâm khi anh em đi chơi ở sòng sới thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó này đèn cực kỳ là trong đúng không anh em trong không tì vết luôn đúng không ạ nam châm thì hoàn toàn không hít nha anh em nhé đúng anh em bao cho anh em luôn nắp là nắp chợ anh em nhé Đó, hoàn toàn là không hít đó thì ờ, nước muối vừa rồi tôi ờ, chưa kịp chuẩn bị nên là anh em thông cảm thì anh em đến cơ sở bên tôi hoặc là anh em mua bột này thì anh em có thể test thử tăng tích của nó thoải mái nếu bên trong bộ hột mà có tăng tích thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với anh em anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé xỉu đúng không ạ 332 lên tài luôn đúng không anh em 335 đúng không ạ xuống xỉu đúng không ạ 125 đó bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé tài đúng không ạ cực kỳ là hiệu quả cho anh em đi chơi và cái bộ hột này khi em lắc thì thầy thợ hoặc là những anh em tay con rất là khó đoán được những cái thế hột ở bên trong anh em nhé xuống xỉu luôn ạ lại một hai năm lên tài đúng không anh em thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hồn thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận anh em nhé hai ba bốn đúng không em xỉu thì bây giờ tôi giữ xỉu luôn cho anh em này một ba bốn đúng không anh em vẫn là xỉu vẫn tiếp tục lại là xỉu 123 đó vẫn là xỉu tiếp 134 đúng không anh em 331 vẫn là xỉu nó thì cái chén này lên tài từ ngũ thiên này thì bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em vài chén nữa anh em nhé 661 vẫn tiếp tục là tài đúng không ạ 156 466 đúng không ạ bộ hột đi cực kỳ là chuẩn xác khi anh em kết hợp thêm một cách lắp giữ tài giữ xỉu và lắp hột đi theo ý muốn của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó vẫn là tài tiếp test cho anh em một chén cuối cùng này đó đúng anh em về bão bão ngũ đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái ờ, tỷ lệ đi đều cũng như cái cách lắp giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó là hàng độc quyền của cơ sở bên tôi nhé một mình cơ sở bên tôi mới có cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé đó thì anh em nào có nhu cầu mà muốn sở hữu cho mình bộ hột hay để cho anh em đi chơi thì anh em liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình em nhé